Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về tác dụng của dấu hai chấm. Có lẽ khi các con học, các con đã được làm quen, đã từng sử dụng về dấu hai chấm. Nhưng tác dụng cụ thể và cách phân biệt của nó như thế nào thì có thể con còn đôi chút nhầm lẫn. Bây giờ, hãy cùng với cô để tìm hiểu tác dụng của dấu hai chấm. Tác dụng thứ nhất. Dấu hai chấm dùng để báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật. Với cách mà con trích dẫn một lời nói của nhân vật, con có thể kết hợp nó với dấu gạch ngang hoặc dấu ngoặc kép. Như vậy, với cách ghi lời nói này, con có hai cách. Cùng tìm hiểu ví dụ thứ nhất. Nghe cô đọc phần ví dụ này. Ông lão nghe xong bảo rằng con đi chặt đủ 100 đốt tre mang về đây cho ta. Ví dụ này chắc con nhận ra ngay được trích trong câu chuyện Cây tre trăm đốt. Và để ghi lại lời nói của Bụt thì tác giả đã sử dụng cách để ghi lời nói trực tiếp bằng hai chấm và đánh dấu cái lời nói ấy bằng dấu ngoặc kép. Như vậy, dấu hai chấm lúc này để báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật. Và cụ thể, nhân vật ở đây chính là nhân vật ông lão, chính là nhân vật bụt trong câu chuyện. Vậy, nếu con sử dụng dấu hai chấm để ghi lời nói khi kết hợp với dấu gạch ngang thì con phải hai chấm xuống dòng.